Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh ờ, Nhà đất Hà Nội. Hôm nay ờ, tôi lại giới thiệu với các bạn một ngôi nhà nữa của ờ, công ty bất động sản Việt Long. Ngôi nhà nằm ở tại Nguyên Xá, Bắc Từ Liêm. Cách quốc lộ 32 chỉ khoảng 200 m thôi các bạn nhé. Ngôi nhà có diện tích là 30 m vuông, xây 5 tầng và đang được chúng tôi chào bán với giá là 2 tỷ 600 triệu đồng đây là phần à, ngõ của ngôi nhà đây các bạn có thể quan sát rất là rộng ngõ rộng à, hai mét rưỡi các bạn nhé ngõ thông đây là phần à, ngõ bên trong này và tiếp theo đây là chính là phần mặt tiền của ngôi nhà về phần mặt tiền của ngôi nhà thì tất cả mặt tiền tầng 1 được chúng tôi ốp từ đá granite và bên trên thì sẽ được chúng tôi ốp cột làm giả ban công rồi đây chúng ta phải quan sát lại tiếp theo về phần ờ, cửa của ngôi nhà thì chúng tôi sẽ làm cửa hai lớp các bạn nhé bên ngoài là có một lớp ờ, cửa kéo inox và bên trong là có một lớp cửa gỗ ờ, làm từ chất liệu là gỗ trò ba lô kính đây chúng ta lại phải quan sát gần hơn tiếp theo là phần à, bên trong của ngôi nhà về phần à, bên trong của ngôi nhà thì hiện tại được chúng tôi thiết kế là một phòng khách và một phòng à, bếp ở phía bên trong phía bên ngoài đây chính là phòng khách đây chúng ta có thể quan sát không gian của phòng khách được chúng tôi đắp phào chỉ và dán tường rất là đẹp rồi và phía bên trên này chúng ta có thêm hệ thống trần thạch cao nữa và hệ thống đèn nép chiếu sáng tiếp theo thì à, tôi sẽ đưa các bạn vào bên trong của phòng à, bếp của ngôi nhà bên trong phòng bếp của ngôi nhà thì gần như các bạn có thể quan sát đây là bao gồm à, có tủ bếp này được làm từ gỗ sồi nga và mặt bếp được làm từ đá tự nhiên và tiếp theo là phần chậu rửa chúng ta có thể quan sát là, là chậu rửa được làm từ inox 304 hàng nhập khẩu và phía bên trên này là có thêm một lớp uh, kính ô bếp nữa đây chúng ta phải quan sát tiếp theo là về phần uh, nhà vệ sinh phụ của tầng 1 về nhà sinh vệ sinh phụ của tầng 1 thì uh, hiện tại chúng tôi có một cái à, bồn cầu ở phía bên trong này và hệ thống máy bơm để bơm nước lên uh, tét nước của ngôi nhà đây chúng ta có thể đứng từ bên trong chúng ta quan sát ra phía bên ngoài rất là rộng và đẹp rồi tiếp theo về phần cầu thang đây như chúng ta có thể quan sát về phần cầu thang thì uh, mặt bậc và cổ bậc được chúng tôi làm từ đá đen và cổ trắng về phần tay vị thì sẽ được làm từ uh, gỗ trò và xong là xong inox và tiếp theo bên uh, phía bên ngoài đây là có một uh, cái thanh trang trí được làm từ gỗ công nghiệp để lấy tô điểm cho ngôi nhà tiếp theo là tôi sẽ đưa các bạn đi lên ờ, trên tầng 2 của ngôi nhà các bạn nhé à, về phần thiết kế của ngôi nhà thì ờ, ngôi nhà này thiết kế à, cầu thang cuối và mỗi tầng một phòng ngủ lên à, cái tầng 2 tầng 3 và tầng 4 thì sẽ thiết kế như nhau đây là chính là không gian của tầng 2 đây gồm à, một nhà vệ sinh ở phía bên trong khi chúng ta đi qua cầu thang đấy bao trong nhà vệ sinh thì bao gồm hệ thống à, lavabo này hệ thống sen cây đầu chờ của bình nóng lạnh ở à, bên trên này có một cái quạt hút mùi bên này là một cái à, bệ nguồn cầu và đây là tất cả là chúng tôi được ốp gạch trang trí hết rồi và tiếp theo bên này chính là nhà phòng ngủ của tầng 2 cũng bao gồm à, hệ thống phao chỉ giấy dán tường hệ thống cửa sổ hệ thống trần thạch cao và đèn led chiếu sáng đầy đủ hết ổ cắm điện và dây à, của các mạng rồi về phần à, cửa sổ đây chúng ta có thể quan sát phần vân cửa sổ này thì chúng tôi à, được thiết kế từ hai lớp bên à, trong là một lớp cửa sắt và bên ngoài là cửa nhựa loại thép cách âm và phía bên này chính là phần à, cửa trong phòng được làm từ gỗ trò khuôn trò và cánh trò đây chúng ta có thể quan sát gần hơn và tiếp theo chúng ta sẽ đi lên trên tầng 3 của ngôi nhà các bạn nhé trên tầng 3 thì cũng thiết kế như tầng 2 thôi cũng bao gồm một phòng ngủ rộng và một nhà vệ sinh ngôi nhà này nằm ở ngay vị trí ờ, của Nguyên Xá các bạn nhé có 132 đường ờ, Nguyên Xá ờ, phường quận Bắc Từ Liêm đây là phần nhà vệ sinh của tầng 3 đây chúng ta có thể quan sát qua thôi cũng như tầng 2 trong nhìn ra ở bên này là chính là phòng ngủ của tầng 3 cũng bao gồm như vậy xung quanh dân cư rất là đông rồi đi ờ, ra ngoài đường lớn rất là tiện ngõ ô tô vào gần ngay cách ờ, trường ờ, đại học công nghiệp thôi đi vào trung tâm thành phố cũng ờ, khá là thuận tiện bởi vì là đi ra ngoài quốc lộ 32 chỉ 200 m. Đây tiếp theo chúng ta lại lên tầng 4 của ngôi nhà. Đây là phần ờ, tầng 4 đấy. Phần này là phần hành lang. Bên này là một nhà vệ sinh. Chúng ta nhìn qua thôi bởi vì nó cũng giống các tầng dưới. Cũng bao gồm ờ, các hệ thống vệ sinh này quạt đây và tiếp theo bên này chính là phòng ngủ của tầng 4 đang này quan sát phòng ăn ngủ nó rất là rộng các bạn nhé ngôi nhà 30 mét mà thiết kế tầng một phòng nên là phòng ờ, của ngôi nhà rộng khoảng 20 mét vuông chúng ta có thể kê bộ bàn ghế giường ờ, tủ bàn ghế làm việc đấy giường tủ nhỏ ở đây được rất là tiện tiếp theo là trên tầng 5 trên tầng 5 này thì chúng tôi có thiết kế khác một chút bởi vì là tầng 5 là tầng thượng thì chúng tôi có thiết kế một phòng thờ và phía ngoài nó sẽ có một cái sân phơi đây chính là phần à, hành lang lên đây đây là cầu thang này đây bên trên là giếng trời của ô cầu thang và tiếp theo phía bên trong này chính là phòng thờ của ngôi nhà cũng ờ, tương đối là rộng phía bên ờ, ngoài đây chính là phía sân phơi của chúng ta rất là rộng nhé bạn nhé đây chúng ta có thể quan sát xung quanh đây dân cư rất là đông giao thông tiện lợi à, tôi xin nhắc lại về một lần nữa về thông tin của ngôi nhà ngôi nhà có diện tích là 30 mét vuông xây 5 tầng và làm ở ngay vị trí Nguyên Xá Bắc Từ Liêm à, gần đây là quốc lộ 32 cách chỉ 300 mét thôi ngay sau trường đại học công nghiệp ngoài ra khu vực này chúng tôi còn xây một số căn nữa ở bên ờ, Vân Trì Phương Canh hoặc là xa ờ, xuống khu Lai Xá nếu các bạn có nhu cầu thì có thể liên hệ với tôi theo số điện thoại ở trên video hoặc là đăng ký kênh để được nhận thông báo thường xuyên hơn xin cảm ơn và hẹn gặp lại